Bốn thứ ở đời càng tham lam càng khổ nhục. Quý vị thân mến, ngay từ khi mới được sinh ra, có được sự yêu thương của cha mẹ, chúng ta đã học được cách đòi hỏi những thứ mình mong muốn như đồ chơi, bánh kẹo. Loại dục vọng này luôn nảy mầm và phát triển theo năm tháng. Sau 10 năm, 20 năm, thậm chí là nửa đời người, chúng ta đều không ngừng nỗ lực vừa cố gắng thỏa mãn nhu cầu của bản thân, vừa đấu tranh với dục vọng và sự tham lam trong lòng. Vốn dĩ phương diện sinh hoạt cơ bản của chúng ta như ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần yêu cầu quá nhiều cũng đạt được một mức thỏa mãn nhất định. Nhưng vì dục vọng không đáy, chúng ta vẫn tiếp tục tìm mọi cách thay đổi hiện trạng hướng tới những gì tốt đẹp hơn. Ví dụ như người có được xe máy thì muốn mua thêm ô tô, người có được nhà riêng thì lại muốn sở hữu cả biệt thự, có ăn có mặc nhưng vẫn muốn ăn sung mặc sướng tốt hơn. Chính vì lòng tham là không đáy, một người không thể đấu tranh được với bản thân thì khó lòng đấu tranh được với cả cuộc đời. Do đó, muốn là một người bản lĩnh và thành công, chúng ta tuyệt đối không được tham lam những thứ này, không để dục vọng biến thành ma quỷ, ăn mòn lý trí của chính mình. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. 1 không tham lam dục vọng ngoài giá thú. Từ xưa đến nay, dù là quan chức hay dân thường cũng đã có nhiều tấm gương về việc vì ham sắc mà chuốc lấy thất bại và tai họa, còn khiến cho ý chí con người ngày càng nhu nhược, cuối cùng không tự thoát ra được, dẫn đến kết cục tệ hại cho bản thân và gia đình. Cũng chính vì thế nên người xưa luôn nhấn mạnh đến điều này, nghiêm khắc với bản thân, sợ rằng nếu chỉ một phút xả đọa sẽ gây họa cho con cháu về sau. Sắc và dục là nhu cầu và dục vọng tồn tại trong bản năng của mỗi con người. Chúng ta cần phải thỏa mãn những nhu cầu ấy trong điều kiện tuân thủ nguyên tắc và lẽ sống của xã hội. Nhưng nếu tham làm những thứ không thuộc về mình, chúng ta sẽ tự đẩy bản thân vào bước đường hủy diệt. Nếu là người đã có gia đình và hôn phối, đã có bạn đời được pháp luật công nhận và bảo vệ, cho dù tình cảm hai bên dần dần trở nên lạnh nhạt, không còn mãnh liệt như xưa, chúng ta cũng tuyệt đối không được phép làm ra những hành động ngoại tình, sinh con ngoài giá thú. Một loại tình cảm không được xây dựng trên giá trị đạo đức thì nhất định sẽ đem đến những tai họa khó có thể bỏ qua. Dục vọng, ham muốn là thứ tự nhiên, sự tồn tại của nó vốn dĩ không sai sai là ở chỗ có những người không thể kiểm soát được cái ham muốn đó cứ để cho dục vọng khống chế biến mình thành kẻ vô đạo đức người tham lam bị dục vọng dắt mũi dục vọng vô bờ tham lam vô bến người tham lam luôn rất ích kỷ suốt ngày tính toán chỉ lì chỉ biết tới lợi ích cuối cùng lại thành trắng tay hàm muốn bị khuếch đại sẽ khiến con người ta không bao giờ biết thỏa mãn, đây cũng là nguồn gốc của mọi cái khổ. Dưỡng tâm chẳng qua cũng chỉ là giảm bớt dục vọng, chỉ khi bớt ích kỷ, bớt ham muốn lại, bạn mới có thể nhìn được rõ ràng thứ mà trái tim mình thực sự mong muốn. Khi đã bình thản trước mọi sự, phân rõ thị phi, xem hiện tại là mãi mãi, vui vẻ cũng sẽ trở thành một chuyện rất đơn giản. Hai không tham lam những loại tiền tài bất chính. Tham lam sẽ là đèn chỉ đường chỉ dẫn cho dục vọng. Chỉ có nhân tính mới là ngọn hải đăng dẫn dắt lý trí và tinh thần. Những loại tiền tài bất chính có được theo con đường xấu xa thì cũng chỉ mang đến những vận hạn xấu xa cho người đó. Đối với loại tài chính này, chúng ta phải hết sức đề phòng, đề cao cảnh giác chứ không được ham mê lợi ích nhất thời mà đánh mất tương lai. Tiền bạc gắn liền với cuộc sống. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu cũng không thể tham lam những đồng tiền không thuộc về mình. Bởi thế giới này rất công bằng, cho đi thì mới có nhận lại, nếu không bạn sẽ mất nhiều hơn là có được. Điều tối kỵ khi làm người tham lam, bản lĩnh lớn nhất của một người là biết cái gì nên lấy và cái gì không. Tổ thức, nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời Tống đã nói – cẩu vì ngô chi sở hữu, tuy nhất hào nhị mạc thổ, nghĩa là trong trời đất vật nào có chủ ấy, nếu không phải của ta thì dẫu một ly ta cũng không lấy. Có một câu chuyện như sau, có một thanh niên có đem theo một túi tiền đúc bằng đồng, ngồi thuyền để qua sông. Lúc thuyền đi đến giữa sông thì bỗng có một con sóng lớn ập đến và làm lật thuyền. Hành khách trên thuyền hoang mang cật lực tìm cách bơi vào bờ. Cuối cùng, mọi người ai nấy đều lần lượt lên được bờ. Duy chỉ có anh thanh niên kia là vẫn vùng vẫy dưới nước. Mọi người trên bờ khuyên anh ta bỏ túi tiền kia đi, nhưng anh ta quyết không chịu buông. Cuối cùng bị kiệt sức, phải bỏ mạng nơi đáy sông. Rất nhiều người cho rằng anh thanh niên kia thật ngu xuẩn, chỉ vì một ít tiền mà mất mạng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì có không ít người cũng giống như anh thanh niên kia, chỉ là chưa rơi vào tình thế thuyền gặp nạn như vậy mà thôi. Lợi ích giống như là miếng mồi câu cá béo bở, khiến cho con người ta bị thu hút. Nếu như chúng ta không sân si, tham lam thì cuộc sống cũng sẽ không mệt mỏi đến như vậy và cũng sẽ không bị lợi ích khống chế. Tục ngữ có câu của thiên trả địa, chúng ta hưởng thụ cuộc sống sung túc xa xỉ bằng số lượng tiền tài không thuộc về mình thì sớm muộn cũng phải trả lại gấp nhiều lần. 3. Không tham lam cuộc sống không thuộc về mình. Với những kẻ không bao giờ biết đủ, luôn thấy bất mãn thì chiếc ghế nào cũng không thể thỏa mãn họ. Xã hội nào cũng tồn tại sự chênh lệch nhất định giữa giàu và nghèo. Ở nơi nào cũng xuất hiện những con người ganh tị với cuộc sống giàu có, Họ thường nhìn vào thói quen, chi tiêu xa xỉ của những người xung quanh, rồi so sánh, nảy sinh bất mãn với hiện tại của chính mình. Một khi sinh ra suy nghĩ tham lam với những thứ không thuộc về mình, đây chính là thời điểm xuất hiện tín hiệu nguy hiểm đối với bản thân. Nếu chúng ta có đủ năng lực, hoàn toàn có thể tự xây dựng tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính mình. Nhưng nếu không có khả năng thực hiện được điều ấy, sự tham lam chỉ khiến tâm lý chúng ta ngày một trở nên xấu xí, có thể gây ra những hành động sai trái và hậu quả khôn lường. Người xưa từng nói, lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu trụi cả thảo nguyên, dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ. Nếu không cẩn thận sẽ bị vạ lây, thân bại, giành liệt, tài sản tiêu tán – trong suy nghĩ của mỗi người, bất kể là tiền tài, địa vị hay danh vọng, dù tất cả có quan trọng đến đâu, có thuộc về mình hay không, hãy suy nghĩ thật kỹ, thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Đừng nghĩ càng nhiều càng tốt, lúc nào cũng đúng. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí đi đến đường cùng, không thể quay đầu lại. 4. Không tham lam những lời đường mật ngọt ngào trong cuộc sống cũng như trong công việc, những người chỉ biết hàm mê những lời đường mật là những người không chân thật, làm việc không tận tâm tận lực, chỉ biết à rùa ton hót, không có việc gì làm, chỉ biết đi khoe khoang, thổi phồng bản thân lên để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người này chỉ biết đến đố kỵ mà không thấy được điểm tốt ở người khác. Nhà văn Khương Nhung nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả cuốn sách được chuyển thể thành phim Wall Totem đã từng nói Chúng ta tàn nhẫn nhưng chúng ta không thể quá nghiêm khắc, chúng ta tham lam nhưng chúng ta không được quên sự bảo dung. Lời hay ý đẹp, ai nghe mà không thích nhưng vô hình chung đó cũng có thể trở thành một loại thuốc độc ăn mòn năng lực và lý trí của chính mình giống như mật ngọt chết ruồi chúng ta phải hết sức tỉnh táo để không bao giờ phụ thuộc hay chìm đắm trong những lời tâng bốc, nịnh hót của kẻ xung quanh. Chỉ có giữ vững lý trí của mình, chúng ta mới có thể không ngừng tự suy xét về bản thân, nhận rõ những ưu khuyết điểm để từ đó không ngừng điều chỉnh. Vừa nghiêm khắc, vừa khoan dung với chính mình mới là con đường đúng đắn để phát triển xa hơn. Có câu, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Không cần biết vì cái gì, thảm làm Thứ vốn không thuộc về mình cuối cùng chỉ có thể nhận lấy một kết cục kinh khủng. Bạn biết đấy, dục vọng của mỗi người giống như một hố đen không đáy. Nếu không kiểm soát, nó sẽ ngày một lớn hơn, cuối cùng nuốt chừng tất cả mọi thứ, kể cả chính chúng ta. Suy cho cùng, tiền tài vật chất không thuộc về mình mãi mãi. Nếu trong quá trình cố gắng, trong mắt bạn chỉ có tiền tài thì sẽ rất dễ dẫn đến việc tầm mắt trở nên hạn hẹp, và không thể nhìn thấy những lợi ích lâu dài về sau. Con người dù ở thời đại nào, dù ở đất nước nào cũng đều khao khát có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người đã cố gắng hết sức để đạt được điều này. Nhưng trong quá trình thực hiện ước mơ tốt đẹp đó, người xưa đã nhắc nhở chúng ta không nên tham bốn thứ được nhắc đến ở trên. Bốn thứ đó quả thực không nên tham lam hưởng thụ quá đà, nếu không sẽ rơi vào kết cục vô cùng bi thảm, dễ rước họa vào thân.